Hi, xin chào bạn quay lại kênh youtube của mình Chả là đổi góc quay nhìn cho nó mới mẻ kênh của mình một chút Không biết là mùa hè sắp tới rồi thì anh em đã chuẩn bị được mùi hương sử dụng vào mùa hè chưa Thì ngày hôm nay mình sẽ recommend cho các bạn 5 mùi hương ờ, ở cái phân khúc tầm 2 ờ, triệu đồng quay trở về để các bạn có thể tham khảo và trước khi vào video thì đừng quên ấn nút like và nếu như chưa theo dõi thì ấn nút theo dõi cùng với nút chuông ở bên cạnh để có thể nhận được những cái video mới nhất nha các bạn nào rồi Ờ, thấy video của mình hay thì đừng quên việc là có thể donate cho mình theo cái đường link ở phía dưới phần mô tả nha và chúng ta cùng nhau bắt đầu chúng ta cùng nhau đến với cái tên số 5 đó chính là Nautica Voyage đây một chai nước hoa đã rất là quen thuộc đã có rất nhiều những cái video review từ kênh của mình đến rất nhiều những cái uh, kênh youtube nước hoa từ Việt Nam cho đến nước ngoài và mùi hương này có lẽ là đã quá là quen thuộc rồi về thiết kế của nó thì nó có thiết kế rất là đơn giản thôi tại vì với một cái giá tiền rất là rẻ chúng ta cũng không thể nào đòi hỏi nó có thiết kế đẹp được đây các bạn có thể nhìn thấy là nó có thiết kế ờ, trông kiểu giống chai Prada Dome và cái dui ờ, của nó là màu xanh cái nắp thì khắc là Nautica rất là đơn giản về mùi hương của em nó thì có lại nó là một cái mùi hương rất là sạch sẽ mở đầu gồm có dưa chuột đúng cái mùi dưa chuột luôn các bạn cắt quả dưa chuột ra như nào thì mùi hương của Nautica BS nó giống hệt như vậy và thêm một chút xạ xạ kiểu sạch sạch dry down về sau thì cái mùi dưa chuột nó sẽ dịu xuống và nói mùi hương chỉ còn hành kiểu skin scent thôi mùi hương này thì mình phải công nhận với ờ, ánh sáng chủ kênh nước hoa bình loạn đó là vàng càng trời càng nóng thì mùi hương này nó càng có một cái độ hấp dẫn một cái độ quyến rũ theo cái kiểu sạch sẽ rất là riêng và nếu như mà các bạn xịt vào những ngày trời nó chỉ tầm 25 ờ, 30 độ thôi thì mùi hương nó lại rất là bình thường nên là đây là một chai nước hoa mà mình có thể gọi là best ở trong tầm giá uh, dưới một triệu đồng sử dụng rất tốt vào mùa hè và đặc biệt là đây là một cái mùi hương mà các bạn học sinh sinh viên có thể hoàn toàn sở hữu độ bám tỏa và độ lưu hương của nó thì ờ, như mình nói là nó chỉ là skin sen sau một thời gian xịt nhưng mà nó độ lưu hương tầm 6 đến 7 tiếng ở trên da mình rất là ok ở vị trí số 4 nó là một chai nước hoa đến từ nhà Galang thì đây là một sản phẩm có thể kén chọn hơn về cái độ tuổi cũng như là cái phong cách à, và cái kiểu ăn mặc đó chính là cái gạc lăng home order perfume đây các bạn có thể nhìn thấy là cái dui của nó kiểu hơi ngả ngả kiểu nhìn nó hơi ngả ngả tối tối màu một chút và cái thiết kế thì rất là đơn giản tất cả những cái sản phẩm của nhà ghét lăng thì nó luôn luôn mà có một cái DNA đó là cái mùi hương nó có phần hơi kiểu vintage một chút và nó sẽ dành cho những bạn kiểu nó trưởng thành classic và cái mùi hương này thì khi các bạn xịt ra thì combo các bạn nhận được nó không khác gì một ly mojito mà ở ờ, mojito chanh đúng rồi nó đúng thật là một ly mojito chanh gồm bạc hà này rồi citrus ờ, mở đầu và về sau thì các bạn nhận được một chút ngọt và hăng hăng đến từ vetiver đó toàn bộ là tất cả về mùi hương của Galang Home Order Perfume này. Cái mùi hương của các lăng Home Order Perfume này nó sẽ phù hợp với những bạn nam ở tầm từ 23 đến 25 tuổi đổ ra, ăn mặc theo kiểu rất là đơn giản, kiểu classy một chút nhưng mà nó vẫn có một độ trẻ trung, nó không phải là cái kiểu quá là lịch sự như là các bạn bắt buộc phải mặc quần Âu sơ mi rồi đi những chiếc giày tây mà các bạn có thể ờ, mặc những chiếc quần kaki này với những chiếc áo ờ, polo có cổ rồi đi đôi giày thể thao đi đánh golf đánh ờ, tennis này và mùi hương này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với những bạn nam cái kiểu năng động ấy chứ không phải nhất thiết là kiểu hơi kiểu bót bót xếp xếp một chút thì mùi hương này không hợp các bạn nam kiểu năng động ăn mặc những thích những tông màu sáng thì giác lăng hum order perfume rất là phù hợp mùi hương này thì lưu ở trên da mình khoảng tầm cũng khoảng tầm 6 đến 7 tiếng những cái chai nước hoa mùa hè thì các bạn không thể nào nó đòi hỏi một cái mùi hương mát mẻ mà nó lưu hương tầm 10 tiếng được cả nên là với cái sản phẩm này của nhà Giác Lăng thì mình đánh giá nó sẽ phù hợp với cái phong cách và với cái độ tuổi như vậy nếu như các bạn chỉ có tầm 1 triệu đồng mà ngoài chai Nautica Voyage kia là một chai nước hoa có thể sử dụng rất tốt vào cái thời điểm 35 40 độ mà các bạn không biết lựa chọn gì thì hôm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn một cái chai nước hoa đến từ nhà Zara đó là Vetiver Bamboo Mousse đây thì nó cũng có thiết kế nát ná giống với ờ, Nautica Voyage nhưng mà nó nhỏ hơn và phần dài hơn và chai nước hoa này thì nó là 40ml và giá ở Zara đợt đấy mình mua là 980.000 hay sao ấy mình không nhớ rõ lắm không nhớ là 980.000 hay là 680.000 mình không nhớ cụ thể là mọi người có thể xem ở cái trang chủ Zara hoặc là Zara mua cái này thì mình mua tại Zara ở ờ, Vincom Bà Triệu và nó có cái size to hơn và chai này thì nó ra mắt từ năm 2019 thì ờ, cái hội chơi nước hoa của mình ấy thì mấy anh em đều mua trên này sở hữu một hai chai rồi và nói với mình là anh ơi đừng review vội tại vì nếu mà review bây giờ thì thì uh, sợ chai nước hoa này lên giá anh em mua không thủ được hàng nhưng mà thôi cũng mình đã dùng hết một chai rồi và đây là chai thứ hai là mình sẽ review cho anh em thì khi các bạn xịt cái chai nước hoa của nhà Zara ra thì các bạn đã nhận được một cái mùi bưởi không biết là các bạn đã ngửi cái mùi mà các bạn đã bóc những cái miếng muối bưởi ấy thì cái vị ngọt cùng với một cái độ chua nhất định của có bưởi kết hợp có một chút the the từ vỏ bưởi và đằng sau thì có một chút vetiver nữa một chút gỗ ờ, nó tạo nên cái nét nam tính cho chai nước hoa vetiver này và cái vị bưởi và cái vị ờ, chua ban đầu ấy thì nó về sau nó sẽ dịu dịu xuống một chút và các bạn nhận thấy càng ngày các bạn nhận thấy cái vetiver càng rõ nhưng mà tổng hòa thì mình nghĩ rằng là đây là một cái mùi hương mà các bạn có thể xịt thoải mái luôn tầm 5 shot đến thậm chí 10 shot vào mùa hè cũng được Tại vì thực chất thì chai hoa này nó bám cũng không được tốt cho lắm là tầm 6 tiếng quay đầu thôi Nhưng mà mình đã từng test vào mùa hè năm ngoái thì mình thấy rằng là em này mình có xịt rất nhiều cũng chả vấn đề gì cả Nó chỉ đơn giản là có một chút hơi chua chua về sau thì có một chút ngọt của gỗ Và nó mang đến một cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu và quan trọng là nó có thể sử dụng rất là nhiều dịp từ đi chơi rồi đến ờ, đi làm và nó có một cái chai thiết kế nhỏ như này nữa để các bạn có thể mua để mang theo đút túi quần để có thể xịt dặm lại ba cái tên vừa rồi thì đều là những cái phân khúc tầm 1 triệu đồng mà các bạn có thể mua còn nếu như mà sát tầm 2 triệu thì chúng ta có những lựa chọn nào thì đó chính là Aquadizo Profondo của nhà Giorgio Armani thì trên hoa này mình cũng đã có review rồi toàn bộ về thiết kế cho đến ngoại hình mình đã có cái video review cách đây khoảng tầm 1-2 à, tuần gì đó thì các bạn có thể tìm lại xem thì với mình nếu như ai thích cái mùi hương của Accordizo phiên bản Pearl Home hay gọi là giò trắng mà các bạn thấy rằng là nó có cải thiện là mà các bạn thấy là mùi hương của giò trắng ấy nó bám tỏa kém nhưng mà vẫn thích cái mùi hương kiểu như vậy vẫn thích cái DNA kiểu đấy thì các bạn có thể lựa chọn Accordizo Profundo thì với Profundo thì nó vẫn cái mang cái DNA đặc trưng của giò trắng nhưng mà được thêm vào cùng một chút uh, cái cái hương nước biển nó được đẩy lên này rồi một chút ngọt đằng sau thì cái mùi hương này nó bám tỏa tốt hơn với à, giò trắng khoảng tầm 2 à, đến 3 tiếng khi mà mùi hương này trên da mình cũng tầm có hôm được tầm 8 tiếng đến 9 tiếng có hôm được tầm 6 đến 7 tiếng nó cũng tùy thuộc vào cái việc các bạn vận động à, hay là da các bạn tùy hôm thì với cái độ ngọt được thêm vào ở trong giò xanh này thì mùi hương này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để đi hẹn hò thậm chí là đi làm văn phòng miễn là nhiệt độ thời tiết tầm 35 độ quay đầu còn nếu mà nghĩ là tầm hơn 35 độ thì mùi hương là có lẽ là nó sẽ hơi khó chịu một chút các bạn phải cân nhắc về số lần xịt và em này thì uh, trên thị trường chai uh, ờ, 175ml thì nó có giá tầm dưới 2 triệu đồng và đặc biệt là nó là một cái thương hiệu rất là ok cho nước hoa nam rồi cuối cùng thì chúng ta cùng nhau đến với chỉ số 1 lại là một sản phẩm đến từ nhà Gạc Lăng chai nước hoa này thì có một cái điều mà mình phải nói luôn từ đầu đó là em nó thì không còn sản xuất nữa và việc các bạn tìm kiếm mua trên thị trường thì có phần hơi khó khi mà các bạn phải order từ nước ngoài hoặc là các bạn mua ở trên những cái chợ ở eBay hay là Amazon thì các bạn mới có thể sở hữu chai nước này và em nói thì cũng có giá rất là rẻ thôi cũng tầm dưới 2 triệu đồng là có thể sở hữu được một chai chai này là chai 100ml đó chính là Gac Lăng Home Eden Cologne đây thì cái bộ cái những cái tranh ờ, hoa trong cái line ờ, home video này thì phải nói rằng là nó có một cái màu rất là riêng từng cái sản phẩm khác nhau hay là gọi là những cái bản flanker khác nhau ấy, thì nó đều mang một cái màu khác nhau nên là mình đánh giá rất là cao những cái sản phẩm của nhà ghép lăng kể cả những cái sản phẩm giá rẻ đến những cái sản phẩm gọi là tầm trung hay là tầm cao cấp của nhà ghép lăng thì họ đều có một cái vai rất là đặc trưng và họ không bị kiểu làm ra những cái sản phẩm đó để bám theo những cái sản phẩm gốc đã nổi tiếng nên là các bạn có thể yên tâm là nếu như các bạn mua sở hữu nguyên cái line home medium này thì các bạn sẽ không bao giờ bị cái việc là đụng hàng mùi này với mùi nọ và đặc biệt là với cologne này thì các bạn sẽ nhận được một cái mùi hương mang tính signature scent rất là cao khi các bạn xịt cái mùi hương của ngác lăng Eden cologne này ra thì các bạn nhận thấy cái nét chua này đến từ cam chanh này cái vị hơi cay cay đến từ tiêu nhưng mà nó sẽ không rõ ràng mà nó sẽ mang đến cảm giác hơi kiểu the the đến từ the the chua chua đến từ chanh là chính và cái mùi rất đặc trưng của hạnh nhân đó là cái vị hơi đắng đắng và cái nét và, và ban đầu thì mùi hương này nó rất là tươi và sáng và mình có thể nhận thấy luôn là toàn bộ cái chiều hướng chanh hoa này nó sẽ đi theo cái chiều hướng rất là uh, theo cái chiều hướng tươi sáng và rất là fresh chứ nó không hề bị tối khi mà đa số những cái chai nước hoa mà có cái, những cái nốt hạnh nhân ấy thì họ sẽ làm theo cái trường hướng tối và ngọt nhưng mà ở đây thì lại hoàn toàn khác dry down thì chai nước hoa này ờ, cái vị tươi này cái vị uh, chua và cái vị uh, cay nó sẽ dịu xuống và sẽ có chủ đạo là cái vị đắng của hạnh nhân nhưng mà đắng của hạnh nhân thì nó được ngọt rũa nó được thêm vào bởi một chút xả này một chút hoa cùng với một chút vetiver và toàn bộ nó tạo nên một cái cảm giác cái cảm giác rất là kiểu kem mịn mịn hơi đắng đắng của hạnh nhân họ được, ờ, cái hạnh nhân ở đây được xử lý rất là tốt nên là với mình chai nước hoa này thì nó có xu hướng làm theo cái chiều hướng là kiểu đồ ăn ấy khi mà ngửi một phát thì các bạn ngửi đồ vòi rồi các bạn sẽ kiểu ngon vãi và mùi hương này có lẽ sử dụng tốt nhất vào dịp là đi date hẹn hò ra mắt các bạn gái hay là ra mắt gia đình bạn gái Tại vì với một cái mùi hương có xu hướng ngọt như này mình nghĩ là chị em nó sẽ rất là thích và với một cái độ lưu hương ở tầm 6 đến 8 tiếng thì nó sẽ đảm bảo các bạn là các bạn có thể đi uh, chơi này từ 6 7 giờ này các bạn đi ăn đi chơi thậm chí là nếu như thành công các bạn có thể về nhà với nhau thì mùi hương nó vẫn sẽ lưu trên da rất là tốt và độ tỏa hương tầm hơn nửa cánh tay nó đủ để cho những người nào còn xung quanh bạn ở khoảng tầm uh, tầm một mét là có thể ngửi thấy được cái mùi hương này và em này thì chắc là anh em nào mà theo cái kiểu nó hơi lãng tử một chút đây mặc những chiếc áo sơ mi kiểu như này sơ mi trắng uh, chất đũi đũi này thì sử dụng mùi hương này rất là hợp mà đặc biệt là anh em mà phải thích cái mùi hạnh nhân nhá vì mùi hạnh nhân thì nó cũng khá là kén mũi chứ không phải là dễ dùng cho tất cả mọi người cái thời gian đầu thì mình xịt mùi hương này thì thật sự là mình cũng không thích cho lắm nhưng mà càng về sau thẩm thì mình lại thấy rằng là mùi hương này sử dụng rất tốt vào mùa hè tại vì mùa hè thì thực sự là không có quá nhiều lựa chọn cho những cái mùi ngọt vào mùa hè nhưng mà đây là một cái lựa chọn tốt nó chỉ khó khăn về mỗi cái vấn đề đó là việc mua ở trên thị trường thôi còn khi các bạn mua rồi mà các bạn sưu tập đủ like idiom của nhà này thì mình nghĩ rằng là chỉ với cái like thôi các bạn không phải mua quá nhiều nước hoa làm gì cả nó cũng quá đủ để các bạn sử dụng tất cả các dịp trong năm rồi thế đó là năm gợi ý của mình về những mùi hương sử dụng vào mùa hè dành cho anh em nào có tầm tiền dưới 2 triệu đồng đổ về thì anh em có thể tham khảo qua 5 mùi hương này 5 mùi hương này thì sử dụng vào rất nhiều dịp khác nhau và nếu như thấy video hay thì đừng quên like, share và ấn nút theo dõi nếu như chưa theo dõi kênh của mình và mình hứa rằng là sẽ còn có một video trong thời gian gần đây nhất về 5 mùi hương ở phân khúc cao cấp hơn để các bạn có thể lựa chọn và bây giờ thì xin chào